và lô đất đây đây chính là cái lô đất mà mình muốn gửi về cho cả nhà như thế nhà thì à, ở đây là cái nhà ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, vị trí của lô đất ở đây ạ à. cái chỗ mà cái cái chọc màu vàng vàng đây đây chọc màu vàng vàng đây đi tới đây tới vị trí này nha cả nhà tới vị trí nguồn của cây này đây đây tới vị trí đây là ngang 5 mét nha sâu 30 mét ở phía sau kia chúng ta sẽ có hai mét đất thoát kiếm à, chúng ta sẽ ra ngoài này ạ à. thì à, cái nhà Thái thì ở đây à, dân cư được à, xây dựng buôn bán cũng như là ở được khá là nhiều rồi đó cả nhà thì cái đây là mét sâu của cái à, lô đất của mình là ngang năm sâu 30 thì từ vị trí này ở cái nhà Thái ạ à, đi vào vị trí này rồi và ở đây chỉ có hai mét đất thôi cả nhà đây ở đây chỉ có hai mét nó nước kiếm rất là lớn ở đây hai mét là bốn mét thôi nhưng mà thấy bốn mét thì có bốn bốn mét bốn mét đúng không bốn mét từ ờ, bốn mét mình không biết hiểu lý do vì sao ở đây là bốn mét thì thường là hai mét thôi nói chung là càng rộng ờ, càng nó ờ, nước giếng càng rộng càng tốt và như cái nhà thái thì ở phía phía này của chúng ta này ở đây có nhà này ở đây cái nhà để xây dựng này đây là uh, xây dựng nhà trọ cũng như là ấy thì xây dựng cao lên này rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài này đường trước này của chúng ta là đường ngoài năm nha cả nhà như cái nhà thái á cái nhà thái thì ở phía xa xa kia thì à, đã được xây dựng khá là nhiều rồi thì ờ, ở khu vực này khu vực Mỹ Phước 4 này là một trong những cái khu vực mà à, khu công nghiệp à, đi à, sâu Mỹ Phước một hai và Mỹ Phước ba nhưng mà với các cái tầm ảnh hưởng về tương lai á thì à, sẽ rất là sầm mức cũng như là có những cái vị trí chiến lược đó mà chúng ta có thể đầu tư ví dụ như là tại Mỹ Phước bốn này của chúng ta thì à, ở gần vị trí này thôi thì chúng ta có cái khu công nghiệp Mỹ Phước bốn ở phía bên này và hiện tại à, cái khu công nghiệp này đang được à, khởi công xây dựng và đặc biệt là trên đường trên đường ờ, NA2 á đường NA2 thì ở đó là hiện tại đang xây dựng công nghiệp rất là nhiều và bên cạnh ờ, đó thì cũng có một số vị trí giống như là trường ờ, đại học Phú Dầu 1 đại học Việt Đức rồi một số khu du lịch cũng như là chợ trung tâm thương mại cũng đang được tiến hành xây dựng như thế nhà điều đặc biệt là dân cư ở đây hiện tại đang được dần hình thành cũng như là đang được vừa ở cũng khá là nhiều giống như ờ, khu vực này chỉ tầm ờ, cách đây tầm khoảng ờ, hai năm thôi thì nhà thì chưa có nhưng hiện tại đã được gọi là nhà ở san sát san sát rồi nếu đây là cái nhà thấy hiện tại đây là nhà đây đang được ở này bên kia này nhà cũng được xây dựng này cái nhà thấy không ạ nhà đã được xây dựng đúng không ạ vậy thì à, bây giờ này cái nhà muốn mà à, mua đất à, tại vị trí này hay là mua lô đất này thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cái nhà muốn mua đất tại Mỹ Phước 4 hoặc là Mỹ Phước 3 thì cứ liên hệ cho mình và bây giờ cái nhà hãy theo cho mình đi uh, xung quanh khu vực uh, Mỹ Phước 4 này cũng như là đi tìm hiểu xem là tại vị trí này thì kết nối giao thông đi ra khu vực Mỹ Phước 4 như thế nào rồi ra những khu vực khác như thế nào và đặc biệt nữa uh, đặc biệt nữa thì uh, tại vị trí này thì chúng ta có thể di chuyển đi ra quốc lộ 13 cũng khá gần đi theo hướng này đó là ra cái hướng mà đưa chỗ cây xanh ADS á và chúng ta sẽ phái lên lên quốc lộ 13 thì về thủ trường một, rẽ trái thì sẽ về bên uh, Mậu Bàng à, ờ, và trong vòng bán kính 5 km thì chúng ta có rất là nhiều chợ rất nhiều chợ nha cả nhà và đặc biệt là chợ Mỹ Phước Ba ở phía bên này và thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình đó mà đi à, xung quanh nha cả nhà và cái nhà hãy theo chân mình đi ạ à.